Hải Đăng uh, ờ, xin chào bạn Sau đây Hải Đăng uh, ờ, xin giới thiệu các bạn và một số phụ kiện câu đài dạ. gồm uh, đây là xốp để các bạn quấn trục quấn thẻo cũng được hết đa số là dùng để quấn trục chính các bạn nhé thẻo thì các bạn mà móc vào đây rồi. đây là trục buộc sẵn gồm có hai chặn trì đầy đủ hết và chân cắm phao và ờ, số 8 chống xoắn đây các bạn Hải Đăng sẽ trước tiên Hải Đăng sẽ giới thiệu các bạn đây trục trục thì có 3m6 5m4 và 4m rưỡi bạn. Đây các bạn, đây trục này là trục 3m6 à, ờ, đường dây của nó là trục dây ờ, chiều dài dây là 36 đường kính của trục đấy là trục này là ba chấm các bạn nhé à. chì này là chì 3 gam Đấy, xét một đường trục à, sẵn rồi các bạn về các bạn câu luôn về các bạn mắc thẻo vào câu luôn đầy đủ hết đây hạt chặn ở đầu các bạn buộc vào đầu alo và cần à, tay Đấy, trục à. đấy Hải đang ờ, vừa giới thiệu các bạn đấy là cái trục buộc sẵn trục này trục 36 này 54 ờ, 54 là trục 4 chấm nhé các bạn nhé đường kính 4 chấm ờ, về cái đường kính của cái xốp này, này các bạn này đường kính xốp là 43 và đường kính của đường kính trong của nó này các bạn đường chính trong của nó là 11 Đấy, hai cái xốp này đường kính đều giống nhau đây cái chỉ màu thôi chưa có thẻo chưa cái trục buộc sẵn là đây các bạn nhé Đấy, giới thiệu qua các bạn nếu các bạn thiếu hoặc còn mất thì hải đăng mới sẽ có tiếp đến uh, giới thiệu các bạn đến uh, hộp đựng phụ kiện câu đài cá chép của Daiwa sản xuất đây các bạn thương hiệu Daiwa Daiwa sản xuất logo của Daiwa đây các bạn trong sẽ có chỗ dắt phao này đây là gài vào để các bạn à, dắt phao câu đài của các bạn bị sổ ra đây các bạn và các thẻo gồm à, thẻo nhỏ và thẻo à, thanh à, xốp để quấn thẻ à, trục quấn trục trục nhỏ và trục à, xốp nhỏ và xốp to thì Hải Đăng sẽ đo đường kính cụ thể cái này thì bằng ờ, đường kính quảng cái này thì hải đang không đo nữa hải đang ờ, sẽ đo đường kính của cái trục to này các bạn dùng để cho bạn ờ, quấn dòng cần từ 7 mét trở lên thì các bạn quấn này nó nhanh hơn quấn vào cái trục này nó nhỏ đường kính của nó là 68 đấy bạn đường hình 68 Đấy. chỗ giáp phao này số cuốn trục này và đựng à, phụ kiện chì và pin câu đài đêm này Đấy. ngăn một ngăn này còn ngăn bên này các bạn à, dắt thẻo thoải mái ở đang sẽ đo chiều dài của cái đoạn dắt thẻo này các bạn này đây, từ tâm làm số nọ là 42 các bạn nhé 42 đây từ điểm từ điểm này điểm này sang điểm này là 42 và chiều dài tổng thể của nó là 45 đây các bạn chiều dài tổng thể là 45 Đấy, chiều dài tổng thể là 45 và chiều rộng của nó do các bạn là 7 đi rưỡi à 7 7 phân rưỡi Đấy. Đấy, đọc đi nhiều quen <laughs> Đấy, các bạn dắt thẻ thoải mái này rộng dài hộp cá chép các bạn à, đây mà sau là trắng các bạn nhé hình cá chép đang có màu đỏ này thôi đỏ cá chép màu vàng Đấy. vừa rồi hải đang à, đã giới thiệu các bạn qua một số phụ kiện hải đang à, mới nhập về đang phân phối trên toàn hệ thống hải đang xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đang fishing